Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel. Chúng ta sẽ tiếp tục với video cỏ bản. Một cánh xoay đến lúc mà mình kết thúc thì mình hơi ẹo cái cái cái cái cọ một xíu nha, cho nó cong cong một chút. À, đây là cánh thứ hai cũng vậy này. Rồi tiếp tục cánh thứ ba. Cánh thứ hai là mình xoay ngược nha cả nhà mình cầm à, cái à, móng thì mình vẫn giữ nguyên mình có xoay cái tay mà cầm cỏ xoay ngược thôi và mình nghiêng qua một chút xíu như thế này thôi nhé giờ mình vẽ à, năm cánh sau đó thì bây giờ mình tô lại này mình tô lại để các bạn nhìn thấy nó nét hơn không cánh thứ hai này các bạn nghiêng cái cái, cái móng chút xíu mà cái tay mình quay quay quay cái tay mà cầm cỏ nhé và tiếp tục cánh thứ ba đó khi mình tô lên như thế này thì các bạn thấy nó sắc nét hơn rất là nhiều mình nghiêng này mình nghiêng chút xíu thôi đấy nít cỏ rồi nhẹ nhàng thôi ok cả nhà theo dõi kênh Mona Nail của Mona thì cả nhà à, ủng hộ Mona bằng cách là cả nhà nhấn vào cái nút đăng ký ở phía bên dưới video á có cái chữ đăng ký và cái hình tam giác màu đỏ cả nhà hãy vui lòng nhấn vào nút đăng ký nhé hãy đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của Mona tại vì nếu cả nhà nhấn vào nút đăng ký thì mình sẽ được xem trước khi có video lên thì sẽ, sẽ báo đó cả nhà sắp tới thì Mona sẽ uh, ra rất là nhiều video uh, rất là nhiều kỹ thuật khác nhau về cỏ nổ hay về uh, đắp bột nữa bột nhúng nữa nên cả nhà hãy nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của Lan và cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã à, quan tâm đã theo dõi và có rất là nhiều bạn đã vẽ những cái mẫu mà như ở trên video bên trường Monanel đã hướng dẫn á và cả nhà học cũng rất là giỏi luôn vẽ được Mona cảm thấy rất là vui bây giờ giờ mình sử dụng cỏ râu mình viền vào nhé nhẹ nhàng thôi mỏng hơn một chút ha mình viền vào cái cánh hoa hoặc là cả nhà muốn thắc mắc gì về những khóa học ở bên trường Modanel thì cả nhà hãy comment bên dưới kèm theo số điện thoại nữa nhé ngay cả về dụng cụ ờ, mà các cô giáo đang sử dụng như thế này á à, muốn hỏi về dụng cụ thì cả nhà cũng à, comment phía bên dưới và để lại số điện thoại thì bên trường mình những cái mẫu này là những cái mẫu căn bản đó cả nhà những cái mẫu căn bản đó đó là những khóa căn bản nhất còn những khóa mà 3D cao cấp hơn thì những mẫu nó sẽ à, đẹp hơn mình điểm sơ một chút cỏ râu vào À, số hotline của trường là 0902 905 và 960. Cả nhà muốn thắc mắc thì cả nhà cứ gọi thoại trực tiếp cũng được. À, sẽ có à, à, các bạn tư vấn của trường để trả lời điện thoại và giải đáp những thắc mắc của các bạn. Ở bên trường Mona thì Mona cũng đang hỗ trợ các bạn về à, khi bạn học xong bạn muốn mở tiệm á khi nào các bạn muốn mở tiệm Mona cũng sẵn sàng hỗ trợ miễn là học viên của trường mình tại vì Mona thấy các bạn à, học xong ra mở tiệm với cái phí rất là đắt đỏ à, tại vì các bạn dành rồi thì Mona không nói nhưng nhiều bạn không biết gì á à, nên là mình làm cái giá rất là đắt à, Mona thấy là như vậy nên Mona đã liên kết với tất cả những cái những cái nhà sản xuất về quầy kệ ghế nail hay spa đó rồi xong rồi chúc cả nhà thành công với mẫu vẽ 3D này nhé hẹn lại hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo